đứng nuôi rồi cho để quay đứng sát máy kia ừ, rồi ừ, đúng đấy thằng ấy quay rồi thằng ấy nó quay đằng rồi nó quay thì quay đấy đính nó không phải người qua lại nó quay nó trùng ờ, trùng trùng hướng là nó nên mạng nó hay bị ấy chật nó cùng góc quay á cùng góc độ quay không tốt ừ? không đẹp đâu quay này nó được một bên một Hà Nội làm thủ tục lần sau trọng tài đứng ra giữa đấy xong hai người ta bắt tay xong người ta đi sang ngang luôn hai đội vào ờ, ổn định chân dạo ba quả bắt đầu con phải ở bên phải trong tay thôn trại bên trái trong tay ban cái này xếp là Victor em yêu thủy cũng gặp mắt mà quen chân lên tay đánh đến đường nó quen Lạc à? Anh á! Ui, ui, ui! thưa dạ quá dạ dạ trận đấu chuẩn bị bên thôn trại phát bóng trước bắt đầu điểm cho thôn vải một không điểm cho con trai một đều điểm cho thôn trai hai một điểm cho thôn trại ba một điểm cho thôn trại bốn một điểm trên thôn bãi một hai bốn Vâng, nghiêm tốc chưa? Yeah. bóng ngoài sân điểm cho thôn vải ba bốn <coughs> điểm cho thôn vải bốn đều cu dịch vào cu Đạp trông không công qua lưới Điểm cho thôn vải năm bốn Chạy lên, chạy lên, ông mực ông trắng đầu. bóng bóng chạm tay điểm cho thôn bãi sáu bốn chạm tay rồi điểm cho thôn bãi bảy bốn ông vào bình luận không? Bóng chắn đẹp, điểm cho thôn vải 8 năm. tốt ui rồi điểm cho thôn bãi chín năm bóng đập ra ngoài điểm cho thôn vải mười năm Cắm trại có sự thay đổi người Bà tính bà Nga vào Bình tĩnh đi Nó điểm cho thôn trại 6 10 bóng không qua lưới điểm cho thôn trại 7 10 điểm các thôn bãi 11 7 6 vào đây này ôi giờ không đánh được à ừ. điểm cho thôn bãi 12 7 21 quả. Con gái ờ, đánh tốt hơn bóng trắng đẹp điểm cho thôn phải 13 7 điểm cho thôn phải 14 7 điểm thế thôn bãi 15 7 điểm thế thôn bãi 16 7 bóng ngoài sân điểm cho thôn trại 8 16 Đừng lửa rồi, cố lên <laughs> Bóng ngoài sân Điểm cho thôn trại 9, 16 Tốt, ngoài điểm cho thôn tải 17 9 điểm cho thôn tại 18 9 Đấy, đứng đây tốt đó ngoài tốt rồi bóng trong sân điểm cho tung trai 10 18 lệch quá tốt ra ngoài thôi ra ngoài điểm cho thôn trại 11 18 đi qua đi lại nhiều quá kia kia Hãy subscribe điểm cho thôn bãi 19 11 hai đứa là bài ngay một đứa hai đứa sắp núi ngay ở khẩu nó sắp núi nhưng nó khẩu chân chim đâu à, đâu ơi là đánh đâu phải sang đây cổ sang sang bên cổ à. bố nha mỗi lúc mình sang còn hai bên thế là nhìn chị này quay em anh Hải ai nữa này anh đi luôn đi luôn đi đi rồi luôn hết rồi dính ngay chưa đặt chưa đặt chưa đặt vào rồi dung lâu rồi dung đâu Điểm cho thôn trại 12 19. Đập không qua lưới. Điểm cho thôn vải 20 12. điểm cho thôn bãi 21 12 thôn bãi thắng xét đầu tiên đổi sân